thánh thơ từ thiên đình bài số 8 song toàn đệ nhất giảng lúc 6 giờ 23 phút ngày 7 tháng 10 năm 2021 trong toàn đệ nhất là cái tâm thiện cùng với bình an đó gọi trong toàn đệ nhất tâm ý đó là ý chí của một người con khi được sanh ra ở cõi đời này ai ơi con người ngoài mẹ cha ta còn có cha trời tên gọi thượng đế và có mẹ đất diệu trì Phật mẫu là đấng mẹ cha ở tầng thượng giới là đấng toàn năng dẫn dắt nhân loại Ai ơi con người bé nhỏ tí ti nếu không có đấng sáng tạo trên cao hồng cả thời đã làm được những gì ánh sáng của người mặt trăng mặt trời cho ta cuộc sống vậy mà có kẻ muốn dùng cánh tay che cả bầu trời cõi giới vô hình chính là tâm thức chính là tâm linh nếu ta thức tỉnh thì ánh sáng trời sẽ được chiếu rọi trong trái tim ta trí tuệ sẽ được phát triển thành tâm thành đức của mình nếu không tâm linh thì đời u tối bởi vì ánh sáng không thể chịu được vào tận tâm can làm cho người sống vô cùng gian nan bởi vì lòng tham dẫn dắt con người đi xuống địa ngục ngay ở trần gian đó ở đâu xa khi người tấm áp đổi bãi nhân phẩm và rồi diệt vong ái ơi thời ba của luật diệu chủ xuống tới hành tinh trái đất hiện hành đang ở kỳ cuối cho nên bệnh dịch cùng nhiều oán trái hiện đang phơi bày khắp cả thế gian người ngoan hãy biết chính thể là ta nếu thắng được tâm của bản thân mình thì mọi bất công bên ngoài xã hội sẽ được hóa giải tâm mình không ác luôn giữ trong sạch thì đời sẽ không bao giờ gặp nạn con dân Việt Nam rồi đây sẽ tới vào ngày phán xét hết thảy tội lỗi sẽ được phơi bày Ai đang nở máu phải trả bằng máu ái đang bạo hành sẽ bị hành bạc đó là quy luật của trời của đất hãy mau thực tỉnh những kẻ ác tâm nếu biết sai lầm thì đây là cớ cho ta quay đầu nước gì ta ơi thiện thiện ác ác hiện đâm giao chân dữ dội toàn cầu miền nam khói lửa đau thương quê nhà cũng bởi Phật Đà còn ở trên cao đang chờ phán xét để ngày càng quét giặc nội giặc ngoại ở trong tâm mình phân định rõ nét ngày đó phán xét thời sẽ hiện ra để con dân ta được hưởng an bình hãy chờ